Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc thang đơn nâng người ở bên mình Chiếc thang này thì phù hợp với việc à, nâng hạ một người và nâng cao 9 mét Sau đây thì các bạn hãy cùng mình xem tổng thể của chiếc thang nhé Sau đây là tổng quan của chiếc thang nha các bạn sang này thì có chiều cao là 100 200 cân và nâng cao được lên đến 9 mét thì ở phần uh, cấu tạo của nó thì nó sẽ là những cái thanh nhôm được uh, sắp xếp và thiết kế như thế này cùng với cả các trục ở phần phía dưới này thì sẽ có bốn chân xếp rất là gọn trong đó thì mình sẽ nhờ các anh kỹ thuật là ờ, các bạn có thể kéo lên cái này lên kéo cái chân ra ngoài sau nữa thì mình sẽ nhờ các anh kỹ thuật ở bên mình kéo để các bạn xem chi tiết nhé phần phía bên này chính là nguồn HP tổng các bạn có thể ấn nút on và off cũng như là cái nối sạc nối sạc này thì ờ, các bạn dùng điện thân dụng 220V con thang này thì có điều kiện rất là hay đấy là có thể ờ, sinh hoạt sử dụng điện ắc quy làm việc ở ngoài và điện cắm trực tiếp tại thang thì điều này sẽ phù hợp với cả rất nhiều việc và phần phía trên này chính là cái ô để ờ, cất lên đó các bạn có thể mở cái trục này lên trên cái thanh bảo vệ và chui vào phần phía trên thì chính là các tổng các bạn có thể tự điều chỉnh cái việc là nâng lên hạ xuống của mình qua các nút tổng này on và nút off các bạn có thể nhìn thấy nút có thể làm được luôn nha các bạn phần phía dưới này được di chuyển bằng bốn à, bánh xe nốt p cũng bọc lõi thép chiếc xe này chỉ sẽ giúp các bạn việc kéo rất là đơn giản và dễ dàng ngoài ra thì còn có hộp đây thì sẽ có đầy đủ hiển thị về uh, thời gian chìa khóa tổng nút tổng và nút up and down lên và xuống cũng như là những cái thông số về uh, thang khi các bạn sử dụng chiếc thang này thì của bên mình thì có đầy đủ giấy tờ về COCQ đăng kiểm cũng như là thông tin của xe xe này sau này thì uh, nhỏ gọn và nhẹ nhàng rất là thích hợp với cả những nơi là trẻ tuổi làm nhỏ thì uh, tuy nhiên là chiếc xe này thì có một cái uh, ưu điểm đấy là chiếc xe chủ yếu làm việc ở trong nhà còn nếu như trong trường hợp mà các bạn mà muốn làm việc xe ở ngoài đây sau đây là mình ấn nút lên để các bạn xem nhé đến chiều cao tối đa thì chiếc thang nó sẽ được vận hành như thế này mình đang để ở cạnh các cột điện của đèn để các bạn có thể xem Đây là chiều cao tối đa của thang nha các bạn ờ, Sau khi các bạn ờ, cố định bốn chân thang ở ờ, góc xung quanh này rồi đã giới thiệu thì các bạn hãy nhìn ở chỗ phần này thì sẽ có một cái giọt nước và các bạn hãy đảm bảo với cả mình rằng giọt nước này nó nằm ở chính giữa cái vòng tròn tâm này thì uh, mục đích của cái việc mà để giọt nước nằm chính giữa cái trọng tâm này thì sẽ giúp cho uh, các bạn biết được rằng uh, chiếc thang này đang được cố định tại một mặt phẳng và không bị nghiêng thang, không bị lật thang trong quá trình mà mình sử dụng để đảm bảo sự an toàn cho các bạn nha các bạn đây đây chính là giọt nước này các bạn đó ngoài ra thì ờ, mình sẽ quay cái việc ờ, ờ, tự vận hành thang và việc mình ấn nút thang để thang lên thang em nâng lên cao đúng không mà cái bình ác quy của mình nó bị hết điện đó ví dụ như này thang lên lên này hợp ví dụ như anh anh tắt đi nha coi như là mất điện nha mình không thể ấn hạ nâng hạ được này thì mình có sẽ có sẽ sẽ có một cái van xả tay ở đây đấy thì mình sẽ điều chỉnh để hạ xuống này đó tốc độ hạ thì tùy thuộc vào được cái độ mở của van này thì em xoay theo chiều kim đồng hồ càng nhiều ấy thì mở tốc độ hạ nó càng nhanh đó mình chậm ừ. lại thì em hạ lại đó. đấy đấy là chức năng của cái nút này nhá. okay. phục vụ trong khi mất điện đấy, cái đấy là khóa cái đấy mình, mình khóa nó vào rồi mình chưa chưa mở nhiều hết Đấy, thì nó... Sau đây thì anh kỹ thuật ở bên mình sẽ tiến hành việc à, tự điều chỉnh thang Việc điều chỉnh thang thì sẽ giúp các bạn trong cái quá trình mà mình làm việc ở trên cao sẽ phù hợp với cả những cái chi tiết nhỏ Cũng như là nhu cầu làm việc của chính những người thợ làm việc à, Anh anh kéo thang lên giúp em đấy ạ Thì các bạn cũng có thể ấn nút up và cũng chỉ có 3 nút để điều chỉnh giống như là cái bộ điều khiển ở phía bên dưới thì à, thang sẽ lên trên và sẽ lên đến chiều đau cao tối đa mà các bạn muốn khi mà đến chiều cao tối đa mà các bạn muốn rồi thì các bạn có thể hạ thang xuống anh ơi thôi được rồi anh ạ các bạn có thể hạ thang xuống để uh, làm việc tất cả những cái công đoạn này thì mình đều có thể tự làm một mình hoặc là nhờ một người ở thế giới hỗ trợ qua cái ổ ác quy như mình đã nói đó thang bảo vệ